Đây còn hôm qua sập trượt đấy nha anh em Đúng cái góc treo này luôn Quả đấu cực hay luôn Cánh mỏ rất là đều Hôm nay gặp em mồi đại úy xem nó thể hiện được nhiều chắc chắn thì con này không thể thoát được rồi Điểm khá là đậm Cần quá cánh mọ ok phết anh em ạ vẫn nết đấu như hôm qua nhưng mà hôm nay ít chạy cầu hơn thôi nào ờ, đó lú mồi đại úy đang bắt đầu xoay đòn rồi đấy buổi đấu quá tuyệt vời phải không anh em không dám lao vào mùi căng quá con rừng nó cũng hơi lép vía nhưng mà con rừng này đâu là ổ nói cúc cầu đó đấy lên nào mùi cắn quá con rừng ngoài nó cũng sợ đừng có rút lại lên nào chắc phải ngắt video này anh em ạ đấy đá đi đá thế này là chết luôn đấy còn xuống đây anh em xem con mồi này có quá đẳng cấp chưa hơi rẻ trứng mùi căng quá anh em ạ nó ờ, đánh đúng quá mùi nó sục sạo này Cắt này thì mày chết chắc Thật này anh mà treo lồng kiểu này thì mày đúng là không chạy đâu chết nắng luôn Thank you. de know. Hôm nay săn lại con yêu quái nha anh em Thằng này mà không dính cầu tử nữa thì em chịu Mẹ lúc nào cũng xòe cánh ra đặt này anh em ạ Mẹ đông sơ sát này cánh bên phải sơ sát đấy nhỉ Đấy, và thế đây anh em ạ. Tuyệt vời. vừa rồi cành được lấy con sập hụt nha anh em cái cành nó kìa cành phải này nhìn có một sợi lồng Đấy, có một sợi lồng nó bị thừa ra nhá <coughs> đây chính là con sập hụt cái đấy cái lông nó kìa anh em thấy lông nhau lông cánh bên phải nhá. xuống nào xong nha anh em <clears throat> đã bắt được con quái vật nha con này hôm qua bấy cả một ngày không được hôm kia ấy cũng không được con này hôm nọ bị sầu hụt ok nhá